cách tối ưu đường dẫn kênh podcast của chị nó đẹp hơn bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh chị rồi anh chị nhìn thấy kết quả đúng không cái uh, sách nói mà tôi mới up lên và tôi mới quảng bá ở trên uh, Facebook cá nhân của mình thì uh, hiện tại đã có 25 lượt tải rồi uh, rất tuyệt vời đấy thì uh, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn anh chị là cách tối ưu cái đường dẫn của chúng ta đường dẫn kênh ấy cho nó đẹp hơn nhá anh chị bấm vào phần website của tôi và đây chính là cái đường dẫn này À, cái đường dẫn à, cái đường dẫn kênh của anh chị nhá thì để chúng ta đổi thì anh chị bấm vào phần trend url đầu tiên là phần bootsprout.com default url là cái đường dẫn kênh của anh chị nó mặc định nhá thì bây giờ anh chị có thể gì à, chúng ta đổi cái đường dẫn kênh uh, person uh, theo cái gì theo cái thương hiệu cái cá nhân của anh chị hoặc là cái số 3 là gì là anh chị có một cái tên miền đấy thì, thì cái phần này là phần chuyên sâu tôi sẽ ờ, hướng dẫn sau nhé lái chị phải có một cái tên miền thì bây giờ chúng ta sẽ đổi tên kênh ở bước số 2 đó là gì uh, personal just bootstrap.com nhé tôi bấm vào đây và tôi nhập cái tên gì à, tên của tôi vào thôi tôi ghi là phạm thành bình đó phạm thành bình và đường dẫn của kênh của tôi sẽ là gì https phạm thành bình com và sau đó tôi bấm vào xếp trên đó và tôi bấm vào phần website và đường dẫn của tôi mới là gì à https phạm thanh bình bufra com và anh chị có thể copy cái đường dẫn kênh này để cho khách hàng bấm đăng ký đúng không tôi bấm uh, chạy thử cái kênh này như nào đó để cho khách hàng bấm về theo dõi nhé chị nhé và như vậy tôi hướng dẫn anh chị đó là cách tối ưu cái đường dẫn à, kênh boxcap của mình cho nó dễ đọc dễ nhìn nó đẹp mắt hơn và anh chị thấy đoạn video này hay anh chị hãy nhớ bấm đăng ký kênh của tôi là phạm thanh bình và nếu ở youtube anh chị nhớ bấm hình của chuông và follow tôi ở các kênh khác nhau fanpage là phạm thanh bình facebook cá nhân là phạm thanh bình và tôi chúc anh chị thành công xin chào và hẹn anh chị ở trong bài học tiếp theo